xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ dẫn các bạn sửa một cái lỗi mang tên uh, kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư Đấy, khi các bạn truy cập một trang web nào đó ở trên uh, YouTube à, ở, ở trên uh, mạng à, thì bây giờ mình đã sửa rồi sửa được rồi ừ, vừa nãy mình bị lỗi đó là chỉ mỗi trên vào trong YouTube thôi thì nó sẽ hiện thông báo như như thế này đây đấy gạch gạch đỏ https này nó ghi là không bảo mật và trên đây nó ghi là lỗi bảo mật lỗi bảo mật đấy rồi kết nối của bạn là không phải là kết nối riêng tư ok và bây giờ thì mình đã sửa rồi mình vẫn vào được uh, bình thường ok và và vừa nãy là mình chỉ bị mỗi một cái trang web đó là YouTube thôi đây có trang Google trang uh, một số trang khác uh, ví dụ như là Facebook thì mình vẫn vào được bình thường Facebook mình vẫn vẫn vào được bình thường đấy chỉ mỗi riêng mỗi YouTube là dính cái nỗi ờ, dính lỗi như là, là kết nối của bạn không phải kết nối riêng tư thôi ok thì mình đã tìm được nguyên nhân và cách khắc phục các bạn đợi tí để mình ờ, thiết lập lại cái ờ, lỗi này để hướng dẫn cho các bạn A few moments later. Ok, mình vừa mới thiết lập lại xong. Bây giờ mình sẽ thử vào lại trang YouTube nhé đó kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư nhưng kẻ tấn công có thể đang cố gắng đánh cắp thông tin của bạn từ youtube.com ví dụ mật khẩu thư hoặc thẻ tín dụng đó mình đã tham khảo qua Google đó là ấn nâng cao rồi rồi ấn tiếp tục truy cập trang web nhưng ở đây không có cái cái chỗ nào là ấn vào tiếp tục truy cập trang web cả và một uh, mình cũng thay đổi ngày giờ nhưng mà hiện tại bây giờ đúng ngày giờ chính xác không sai tí nào và còn một cái nữa đó là tải một cái file gì đó ở trên mạng về cái file chứng chỉ ở trên mạng về và và vào setting này rồi vào setting nhá, xong rồi vào html gì đấy đấy vào và quản lý cài đặt chứng chỉ html rồi inter import này mình cũng không được luôn nhưng mà suy luận của mình như sau đó là và được các trang web khác nghĩa là vẫn có mạng ok và điện thoại mình cũng test trên điện thoại luôn ừ, mình cũng vào YouTube và nó sẽ hiện thông báo như sau đó và mình nói thêm đó là lỗi này đang hiện đang ở cái PC của mình và khi mình mang cái lab của mình về để kiểm tra thì kết nối vào mạng này cũng bị dính lỗi này chứng tỏ điều đó là gì chứng tỏ là không phải tại máy tính mà tại đường mạng mình kiểm tra bằng cách như sau nhà mình là dùng chung mạng với ờ, hàng xóm dùng chung một cục modem với hàng xóm mình sang bắt wifi của hàng xóm mình vẫn vào được bình thường chứng tỏ điều đó là gì chứng tỏ là hệ thống modem từ modem đến nhà khác vẫn bình thường chỉ có đến nhà mình đã bị lỗi thôi mình tiến hành kiểm tra bằng cách rút dây từ modem cắm rút dây từ modem cắm vào wifi để mình cắm thẳng nó vào máy tính ờ, hiện tại mình đang uh, à, bắt wifi và vẫn đang bị lỗi này như này Đây, báo lỗi luôn Ok bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng cách như sau đó là không kết nối wifi và thử nghiệm bằng cách cắm thẳng dây từ modem vào đây cục wifi của mình đây để đây nó hơi bẩn đây là dây từ modem vào này mình sẽ tìm rút ra cắm vào máy tính ok ok đã kết nối giờ mình sẽ f5 lại đó các bạn thấy không nghĩa là đường mạng của mình hoàn toàn bình thường lỗi đây hoàn toàn do cục wifi ok nếu lỗi đơn giản là một cục uh, wifi thì mình sẽ thay cái cục wifi đó bằng cục wifi khác là ok đây trên tay mình đó là bộ uh, wifi Total bộ wifi giá rẻ thôi ok các bạn thay cái cục wifi cũ bằng cục này là ok mình rút dây này ra đã tại ba cổng này các bạn cắm cái dây này vào đây ok cắm ổ điện xong rồi cắm ổ điện đây được rồi như này này ok đấy các bạn thử lại nhé thử lại kết nối wifi ok mình sẽ F5 lại đó về lỗi đã được sửa cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo